Vì em đã khóc thật nhiều từ lần yêu đầu tiên Vì em cảm thấy một rừng mặc kệ những ta mặc kệ những ta anh chọn riêng cho mình một lối đi lối đi